Xin chào các bạn Hôm nay Rẻ Khuyến Mãi à, xin giới thiệu với các bạn một số dòng bếp ga nồi địa Nhật có sẵn ở shop Sau đây à, đây là những con à, bếp Đây là bếp mặt men Bếp mặt men có sẵn ở shop ha Đây là những dòng bếp âm Bếp âm ga Đây là những bếp âm ga Con này là âm từ Đây là những dòng bếp mặt kính đây là những dòng bếp mặt kính còn đây là những à, bếp từ à, chưa dọn giá này là giá chưa dọn nha hai à, hai giải bên đây là bếp từ chưa dọn sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết từng con ha bếp số 1 giá 1 triệu 7 mã bếp 035 224 thì con bếp này là bếp dòng cơ bản của Rinnai à, chức năng cơ bản thì à, à, nó có chức năng là khóa ga khi mà nước à, cạn nồi thì nhiệt độ của đáy nồi trên 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa thứ hai nữa là à, khóa ga tắt lửa khi mà à, gió thổi hoặc nước trào làm tắt lửa thì à, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa à, đây là dòng bếp cơ bản nó có chức năng như vậy ha à, đây là dòng nút xoay của Rinnai giá 1 triệu 7 mã bếp 035224 bếp số 2 cũng là dòng à, chức năng cơ bản của à, Rinnai à, con bếp này giá 2 triệu 2 mã 101982 bếp này thì à, bên shop đã gắn một cái à, cái loại công tắc rang chiên thoải mái ở bên shop đây là công tắc rang chiên thoải mái của bên shop khi mà mình sử dụng à, bình thường thì à, đáy nồi à, khi mà cạn nước đáy nồi à, nhiệt độ trên 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga tắt lửa nếu mà mình sử dụng cái nút 3 giây của nhà sản xuất á, thì nó sẽ nâng cái nhiệt độ cảm biến đáy nồi lên 300 300 ờ, độ thì bếp nó mới khóa ga tắt lửa còn khi mà mình gắn cái công tắc này rồi thì mình sử dụng cái công tắc này nó sẽ không khóa ga nữa giúp mà mình lúc mà mình rang đậu rang gạo à, hay là chiên nhiệt độ cao thì nó không khóa ga không ờ, tắt lửa mình à, xài thoải mái nó, lúc mà ăn gạo ăn đậu thì nó tiện dụng hơn bếp số 3 sản xuất 217 giá 1 triệu rưỡi 072244 bếp này à, sản xuất 217 bên ở bên trong nó còn rất là mới nhưng mà cái mặt bếp nó bị ố này cho nên giá nó ờ, là một triệu rưỡi nha mặt bếp bị ố như này con này thì ờ, shop nó cũng đã gắn công tắc rang chiên rồi năm này con này sản xuất năm 2017 mặt men nha bếp mặt men sản xuất 217 con này còn rất là mới nhưng mà chỉ bị cái mặt à, đằng trước nó ố thôi tiếp theo bếp số 4 giá 1 triệu 6 0405 040655 040655 Bếp này cũng là dòng chức năng cơ bản của Rinnai, bếp nút xoay. Dòng cơ bản của Rinnai. Cũng mặt men luôn. Đây là dòng bếp mặt men. Tiếp theo số bếp số 5 giá 1 triệu 6 901 231. Bếp này nó có cái ờ, nút 3 ờ, giây của nhà sản xuất khi mà mình à, sử dụng nút 3 giây của nhà sản xuất thì à, nhiệt độ đáy nồi à, nó sẽ tăng lên được 300 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa còn nếu mà mình gắn cái nút công tắc của shop thì mình sẽ ra rang xào thoải mái không bếp nó không khóa ga tắt lửa nữa bếp số 6 2 triệu 9 0036 000367 con bếp này à, sản xuất năm 2019 tháng 1 năm 2019 000 367 shop đã gắn sẵn công tắc rang chiên rồi tiếp theo bóp số 7 à, Paloma nút nhấn mặt men mã bếp 902050 dòng này là cũng là dòng à, cơ bản à, của à, Paloma thì uh, Paloma thì nó, dòng cơ bản nó cũng giống nhau là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi lửa tắt bếp số 8 đây là một bếp của Rinnai nhãn hiệu là Tokyo Ga thì nó là cái hãng bán ga Tokyo Ga và Osaka Ga là những nhà, cung cấp ga họ đặt hàng của Rinnai, Paloma và Hackman để ờ, rồi dán cái ờ, nhãn của họ lên để bán và tặng cho ờ, những khách hàng của họ con này thì full chức năng đây chúng ta có chức năng nấu nước nấu nước nấu cơm nấu cháo ở bên trái bếp phải thì có ờ, chức năng 3 dây của nhà sản xuất này. đây là chức năng ờ, chiên chọn nhiệt độ chiên 160 180 200 độ và hẹn giờ bếp nướng hẹn giờ bếp nướng ờ, chúng ta có thể hẹn từ 1 tới 15 phút bếp số 9 1 triệu 3 000962 dòng này là dòng cơ bản của Rinnai kiểu bếp KGE 80SL dòng cơ bản của Rinnai con này mà mặt uh, ờ, sơn men tĩnh điện nếu các bạn muốn mua bếp thì uh, mình uh, nhắn vào cái shop, shop cái uh, mã bếp vào uh, số điện thoại của shop 0909 306 149 à, và nhắn cái mã bếp thì uh, nhân viên của shop sẽ gửi cái, cái à, hình chi tiết cho các bạn xem tiếp theo số 13 tôi sẽ giới thiệu với các bạn một dòng bếp uh, ga âm đây là dòng bếp ga âm bếp này là hàng trưng bày con là hàng trưng bày à, còn rất là mới tiếp theo là một dòng bếp cao cấp của Rinnai bếp ga âm số 14 đây là bảng à, chức năng con này full chức năng bảng chức năng của bếp bảng chức năng của bếp nằm bên này bếp số 15 cũng là một con hàng trưng bày bếp ga âm giá 8 triệu bếp 616 là một con bếp từ bếp âm từ giá 3 triệu rưỡi bếp âm từ thì à, nó có hai bếp từ hai bếp từ lớn và một ờ, bếp hồng ngoại nhỏ ở trong và một lò nướng bếp số 17 xin giới thiệu cho các bạn là một ờ, dòng bếp ờ, kính của Rinnai đây là bếp kính full inox full inox thì nó gồm linh kiện inox nó kiền inox nắp khối inox đầu nắp che đầu chia lửa cũng bằng inox à, bếp à, full chức năng đây là dòng bếp à, Rinnai kiểu 61 của à, full inox à, full, mặt kính full inox full chức năng à, ở bếp trái thì mình có thể à, chọn chức năng nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu của bếp trái bếp phải thì có chức năng 3 giây của nhà sản xuất 3 giây để mình rang gạo rang đậu đây là chức năng nấu nước nấu nước uh, sôi tự tắt và uh, sôi 5 phút tắt chức năng uh, chọn nhiệt độ chiên từ 160 180 200 độ đây là chức năng uh, nướng uh, có thể chọn theo uh, từng loại thực phẩm và hàng giờ uh, nướng bếp số 18 à, cũng là một à, dòng à, bếp kính của Rinnai full chức năng full inox giá 5 triệu rưỡi mã bếp 001798 đây à, học nướng học nướng à, dòng này thì nó rất là lớn bếp số 19 một con bếp kính của Paloma full chức năng nướng hai tầng lửa hẹn giờ à, ba bếp ở à, bếp à, trái thì nó có chức năng chọn 3 giây nấu nước chọn nhiệt độ chiên từ 140 160 108 tới 200 độ bên phải thì nó có chức năng nấu cơm nấu cháo và đây là chức năng hẹn giờ nướng gọi là hẹn giờ nấu ở bên lúc mà mình các mình sử dụng bếp nào á thì mình nhấn vô đây thì là nó sẽ hiện đỏ đèn ở ờ, bếp trái hoặc bếp phải thì mình để mình hẹn giờ bếp số 20 bếp số 20 là một con bếp ờ, dòng cao cấp của Rinnai kính con này à, sản xuất năm 2016 giá của nó là 10 triệu đồng mã bếp 000853 mặt kính full chức năng full inox 3 đồng hồ mỗi bếp nó có ờ, hẹn giờ riêng hết rất là nhiều chức năng bếp số 21 bếp số 21 mã 000386 con này 4 triệu rưỡi này bị uh, lao rồi full chức năng có hẹn giờ bếp nấu bếp nấu trái và bếp nướng bếp phải à, có nhiều chức năng chiên nấu nước à, chức năng 3 giây chức năng à, nấu cơm nấu cháo và đây là những con bếp từ đây là giá chưa vệ sinh nha các bạn bếp từ bếp từ chưa vệ sinh quay lại với con bếp uh, ờ, live ngày hôm nay là một con bếp uh, ờ, 1 triệu ba giá 1 triệu ba đây là nội thất bên trong của bếp bếp này thì ờ, shop uh, giới thiệu với các bạn ha chưa uh, có khách đặt nếu mà các bạn muốn mua thì uh, mình nhắn vào uh, cho Zalo của shop theo số điện thoại 0909 306 149 sẽ có nhân viên à, gửi hàng or ờ, gửi à, hình chi tiết à, cho các bạn xem sau đây shop sẽ đóng nắp lại và thử các chức năng của bác. bếp đang sử dụng một cặp pin đại đầu tiên tôi sẽ thử ờ, bếp với chức năng ờ, khóa ga khi ờ, tắt tôi sẽ mở ba bếp sẽ dặn ngọn lửa để ờ, dễ thổi mô phỏng ờ, gió thổi làm tắt lửa sau khoảng 5 tới 7 giây bếp nhận nhiệt độ ờ, bếp nhận tín hiệu là lửa đã tắt thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa bếp đã tự động khóa ga tắt lửa kèm theo tiếng bếp công tắc còn đang mở sau đây tôi sẽ ờ, thử bếp với chức năng khóa ờ, ga khi nước cạn nồi tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi khi thử chức năng này thì các bạn ờ, nhớ là à, sử dụng nồi có đáy dày nếu mà nồi đáy mỏng gió thổi làm nguội đáy nồi thì các bạn thử dù thử thời gian dài nó cũng sẽ không tắt lửa những nơi khác họ giới thiệu đây là chức năng Ờ, chống trào hàm ý là nước trào ra làm à, tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ga nhưng các bạn để ý là cái à, đầu chia lửa này nó cao hơn mặt bếp 2 cm cho nên là nếu mà nước nó có trào ra thì nó nước nó cũng chỉ nằm trên mặt bếp thôi chứ nó làm không làm tắt lửa được cái à, trường hợp mà nước trào làm tắt lửa thì rất là hiếm cho nên là giới thiệu chức năng khóa ga khi ờ, trà ờ, đến chức năng chống chào thì ờ, không chính xác tôi sẽ mở hai bếp bếp đang sử dụng một cặp pin đại những lò pin bán trên thị trường nè những loại pin con ó con thỏ benaco những loại pin này chỉ sử dụng cho bếp ga nhật được từ 15 đến 20 ngày thôi những à, loại pin Panasonic Toshiba hay Maxell thì à, chỉ sử dụng cho bếp ga nhật được 30 đến 40 ngày những loại pin này thì rất là kém các bạn nên tránh ra để à, khắc phục cái tình trạng mà nhanh hết pin thì shop có bán theo quăng vô rồi shop có bán thêm cái bộ in sạc gồm à, một viên pin một viên pin sạc lò xo đi kèm và một cái à, cục sạc có đoạn dây dài 3 à, mét giúp các bạn có thể kéo cái ổ điện xa pin sạc thì mình sử dụng từ 4 tới 5 tháng thì mình mới cần phải sạc lại một lần và tuổi thọ pin nó từ 3 đến 5 năm giúp cho các bạn có thể đỡ mất tiền cái uh, mua pin với bếp này thì ờ, shop sẽ tặng kèm một cái ờ, nguồn 3V nguồn 3V để thay thế cho cặp pin đại nguồn 3V thì các bạn sẽ cắm điện trực tiếp cái cục cục nguồn vào ổ điện và cái ờ, trô chui này nè các bạn ờ, cắm vào ờ, bên hông của bếp sẽ có thể làm chặn sẵn cái đầu chờ bên hông của bếp đây để mà mình không cần phải gắn bộ cặp cái cặp pin đại bếp đã nhận nhiệt độ cao và tự động giảm ngọn nhỏ ngọn lửa bếp bên trái 220 độ bếp bên phải 240 độ tùy à, vào vị trí mà à, nhiệt độ khác nhau khi mà đủ à, cái cái đầu cảm biến nó nhận đủ nhiệt độ 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa bếp bên phải đã khóa ga và tắt lửa nè công tắc còn đang mở bếp bên uh, bếp bên trái cũng vừa khóa ga và tắt lửa công tắc còn đang mở đây là dòng bếp cơ bản của ờ, Rinnai thì nó chỉ có ờ, chức năng khóa ga khi nước cạn nồi nhiệt độ đáy nồi trên 250 độ thì nó sẽ à, khóa ga tắt lửa và chức năng à, à, khóa ga khi lửa bị tắt do gió thổi hay là nước ra thì nó sẽ khóa ga và tắt lửa không có chức năng hẹn giờ nấu hoặc nướng để nếu mà các bạn muốn sử dụng hẹn giờ nấu hoặc nướng vào của bếp này thì, mình sẽ sử dụng thêm cái ổ cắm hẹn giờ để sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì các bạn sẽ lấy kèm một cái ổ, ờ, ổ điện ổ cắm hẹn giờ thì nó sẽ đi kèm một cái ổ điện để uh, sử dụng thì mình lấy cái ổ điện mình cắm cái ổ cắm hẹn giờ vào và lấy cái, cái ờ, uh, nguồn ba v đó cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ này rồi ờ, cái đầu này cái đầu chờ mình sẽ cắm vào bếp và bắt buộc phải lấy cái viên pin ra nha các bạn bắt buộc mình phải lấy cái viên pin này ra à, ổ cắm hẹn giờ thì mình có thể ờ, chọn 1 tới 60 phút nếu mà mình chọn quá cái thời gian mình mong muốn thì mình cứ rút, rút ra và cắm lại để à, thiết lập lại cái thời gian mà mình hẹn giờ tôi sẽ thử bếp với à, một phút rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối bếp ga nội địa nhiệt khắp cả nước các bạn à, xem trên YouTube có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem những à, video thử bếp à, tiếp theo của chúng tôi hoặc các bạn muốn tìm muốn làm đại lý thì các bạn có thể nhắn vào Zalo 0909 306 149 của anh Nam các bạn xem trên YouTube nhớ nhấn vào nút subscribe bên dưới video để à, xem những à, video thử bếp à, tiếp theo của chúng tôi sau một phút hẹn giờ thì hai bếp đều đã khóa ga và tắt lửa bây giờ tôi sẽ thử bếp với pin sạc để sử dụng pin sạc thì các bạn phải dùng một cái, viên đây là viên pin sạc và một cái lò xo lò xo thì các bạn bẻ ra một chút rồi à, ở đây chúng tôi sẽ à, đục sẵn một cái lỗ cái lỗ lỗ cái này cái à, miếng bìa để tránh đàm nước nó tràn vào bên trong pin thôi cái giờ bạn bẻ cái lò xo này ra một xíu sau đó móc cái à, lò xo vào à, trong viên pin xoay theo à, chiều kim đồng hồ để giữ cái đòi lò xo lại nếu mà không xoay như vậy không không có giữ cố định cái lò xo vào viên pin như vậy khi mà cái bạn viên pin nó bị sọc sạch thì ở phía ngoài này nó là cực âm ở bên trong cực dương nó sẽ nối tắt cái cực à, âm và cực dương thì à, nó sẽ gây hư pin đó, các bạn à, phải xoay vào giữ cố định như vậy và gắn khi gắn vào học pin thì dấu trừ các bạn phải để ở phía trong dấu cộng hướng ra ngoài nghĩa là cực dương phải hướng ra ngoài giống như cái hình ở bên trong của học pin đặt vào và cái lò xo này phải chạm vào miếng sắt phía trước của hộp pin bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường Vanga 50 lít 345 m shop bán kèm theo bếp với giá 130 000 Bếp này à, cho lửa xanh đẹp phù hợp với bếp ga nội địa Nhật. Những nơi khác họ giới thiệu là bếp ờ, ờ những ờ, những nơi khác họ có giới thiệu là van ga nhập khẩu. Và giờ bán với giá 160, 180 thậm chí 200 nghìn à, và giới thiệu là hàng nhập khẩu thì cái đó là không chính xác cái này này chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và cái này là sản xuất tại Việt Nam khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ mang công nghệ Nhật thôi chứ không phải là hàng nhập khẩu nhưng mà cái loại van này thì nó phù hợp với bếp ga nội địa Nhật nó cho lửa xanh đẹp hơn tôi đã thử xong các chức năng của bếp hẹn à, gặp lại các bạn vào video thử bếp tiếp theo video xin kết thúc tại đây tại đây tạm tạm biệt các bạn